Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Và hiện giờ mình đang có mặt ở trên phố đi bộ Hoàn Kiếm Hà Nội Và hôm nay thì mình quay cảm nhận của mọi người xung quanh về hai mùi hương của Nam trong mùa đông Đó chính là Ja Club của nhà Replica và Dolce Gabbana The One phiên bản EDP Và thời tiết Hà Nội hôm nay thì khá là lạnh tầm 20 đến 22 độ Và chúng ta hãy cùng xem ai là người chiến thắng trong ngày hôm nay nha Anh đến kênh YouTube Kiên Fragrance và anh đang có hai mua cái mùi uh, cho bạn nam và mùa đông. Thì anh muốn ờ, em ngửi thử xem em thích cái mùi không nào. Anh đã xịt ra giấy rồi. Đây chỗ này. Hai bạn có thể đổi với nhau xem hai bạn thích mùi nào. Em thích mùi này hơn nhỉ? Ờ, à, ở đây là chai nước hoa mà em thích. À, tại sao em lại thích cái mùi hương này? Mùi nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng nhỉ? Nó nhẹ nhàng mà nó hợp với bạn nam hơn vào cái mùa này đúng không? Rồi thì anh cảm ơn nhá. Mình đã xịt ra giấy rồi đây các bạn thích mùi hương hai bạn đổi với nhau xem các bạn thích mùi nào biết đâu bạn mua được quà cho người yêu <laughs> cái mùi này nó nhẹ hơn cái mùi này nó nặng hơn anh ạ à. anh anh có thể cho em mùi thêm nữa bởi vì nhẹ mùi ấy à, mùi nào cả hai mùi đi tại nó như nó bị bay đây đây, đây. Tôi sợ mới đầu nó hơi nồng ấy ừ, Nước hoa cho nam vào mùa đông thì không biết là bạn thích mùi nào hơn Mùi này sẽ mát mát, hợp mùa hè ừ. hơn Còn mùi này, à. mùi này sẽ thích hợp mùa đông hơn anh ạ ờ. à. Vậy, vậy là đây cái chai mà bạn chọn là chai này Bạn nam bạn thích bạn thích mùi nào? em lại thích mùi này hơn à bạn nào thích mùi này và mình đến với kênh youtube kiên vegan ấy và đây là hai mùi hương cho nam và mùa đông thì à, mình muốn xem là bạn sẽ chọn mùi hương nào đây bạn trước bạn ngửi mùi này từ chỗ đây bạn thích mùi nào hơn Mình cần gửi lại không? Em thích cái mùi này hơn Mùi này hả? Ờ à, Thế lý do vì sao em lại thích cái mùi này? cái mùa này thì nó có vẻ sang trọng hơn nhưng mà em thấy nó hơi bị nồng ờ nó hơi bị nồng và cái mùa này kiểu nó tự nhiên mà kiểu cảm giác nó nó men hơn ấy à không phải kiểu nó nhẹ nhàng cho cái mùa thu Hà Nội hơn ấy ạ à rồi rồi mình cảm ơn nhá và đây đây là chai nước hoa mà bạn thích Okay, so here I have uh, two type of perfumes uh, for men in uh, autumn and in winter. Uh -huh. So I want you to choose uh, which one you prefer. It's already sprayed, yes. yeah? And this one. Okay. I like. Ooh. You, you can uh, you can uh, smell it again. Well, I know this one very well. This is Dolce Gabbana on the one, and, yes. and it's the fragrance I use. Yes, but uh, which one do you prefer? Dolce Gabbana on the one. Okay, thank you so much. Can you us? tell me uh, why you uh, prefer this one better? Well, this one it's a little bit more subtle in flavor and this one's very sweet, I think. Oh, uh, yeah, yeah. In my opinion. I'm not a very good uh, connoisseur when it comes to fragrances, but I recognize the smell Okay, thank you. <laughs> You're very kind. Okay, cool. thank you so much. Cool. So this is two kind of perfume and uh, yeah. I want you to smell it. Yeah. Okay, you can uh, take it. Is it, do I need to choose one thing? Just you, uh, uh smell it first. Which one do you sell or something like? No, no, no. I'm, I'm not sell. Just uh, about the review. Yeah, Yeah, I want you to uh, smell this one first. Okay. Yep. Okay, and after that, this one. I like this one. Okay, so yeah. you, you like this one? Yeah. So uh, this your uh, perfume. Yeah. So can you uh, tell me why you like this one? It's, it's more, how can I say, like a Actually, I don't like to use the, some cosmetic of the man. Ah. Because the smell is too too hard. Ah. okay. Yeah. Eh, I think it's, This one is lighter? Yeah, right. Oh, okay. Yeah, yes, okay, thank you so much. Yeah. Okay, here I have uh, two kind of perfume for men in uh, autumn and winter. Okay. I want you to smell it and uh, give me your feeling. Which one do you prefer? Oh, this is another one? Yes. <laughs> This is kind of like a vanilla. Yeah, like it, vanilla scent. Yeah. Yeah, you you can smell it too. Like vanilla. And this one. This is like what is this? <laughs> I like this already. Yeah. I'm not sure. But you, you haven't tried this I one yet. Tried this one yet. This one is my favorite. Like um, more citrus. Yeah. Oh, more mild. I like this one. <laughs> okay, so you like this one. So this maybe more feminine. Yes, uh, because uh, this is your perfume and uh, this is your. Yeah. Yes. Okay. Okay, can, can you show me? Uh, can you tell me why you uh, prefer this one better? Um. There's some sharp. Yeah. Sharp, sharp feeling. Yeah. yeah. Sharp feeling to it. Yeah. lime, like hits you in, in, in, in your face like better. That yes. means like yeah. more, uh, I think like more feminine, Soft. oh. softer. Yeah. And this is, feels me like okay. powerful. yeah. So maybe that's okay, thank I you so like much. Thank you very much. Thank, thank you so much. Thank you. Và các bạn đã nhìn thấy tỷ số của Zeplica, Jack Club và Docewana The One rồi đúng không? Jack Club giành chiến thắng áp đảo về mùi hương Còn về cái phong cách và độ bám tỏa thì mình đã từng review hai em này rồi Thì mình sẽ để link ở phía trên để cho các bạn cùng xem thì mình mong rằng là đây là một cái video phỏng vấn rất là khách quan để cho các bạn uh, nếu các bạn đang băn khoăn về hai chân nước hoa này thì các bạn có thể lựa chọn được xem là em nào sẽ là người đồng hành bạn vào mùa đông sắp tới và nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh youtube của mình và bình luận ở bên dưới xem là các bạn muốn mình làm những cái mùi hương nào trong thời gian sắp tới xem là những cuộc chiến nào nó sẽ nổ ra trong thời gian sắp tới thì mình sẽ đi quay cho các bạn và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye